các con cùng quan sát nội dung. Chúng mình cùng vào ví dụ đầu tiên. 320 chia cho 40 được kết quả là bao nhiêu? Nếu nhẩm nhanh các con sẽ dễ dàng nhận thấy 320 chính là 32 chục, 40 chính là 4 chục, 32 chục chia cho 4 chục thì bằng 8. Vậy thì chúng mình nhẩm như thế nào? Quan sát các con nhé. Cô tách 320 chia cho 40 tức là 320 chia cho mở ngoặc 10 x 4. Lúc này cô sẽ có 320 chia cho 10 rồi chia cho 4. 320 mà chia cho 10 thì chỉ bằng 32. 32 chia cho 4 ta có kết quả bằng 8. Vậy 320 chia cho 40 bằng 8. Để thực hiện phép tính chia đặt tính thì cô trò mình cùng làm như sau. Các con thấy ở số bị chia có tận cùng là một chữ số 0. Ở số chia cũng có một chữ số 0. Vậy khi thực hiện, cô xóa chữ số 0 ở cả số bị chia lẫn số chia. Nếu số bị chia cô xóa một chữ số 0 thì ở số chia cô cũng chỉ được xóa một chữ số 0. Cô sẽ xóa, sau đó cô chia nhẩm như bình thường, 32 chia cho 4, ta có kết quả bằng 8. Và đến đây 8 x 4 bằng 32, 32 trừ 32 bằng 0. Vậy 32 chia cho 4 bằng 8. Ta thực hiện bằng cách khi chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta chỉ việc gạch bỏ một chữ số 0 ở tận cùng. Đấy là với ví dụ 320 chia cho 40. Thế còn các ví dụ khác thì tí nữa chúng mình tìm hiểu để chúng mình rút ra kết luận sau.